tới nữa tới nữa tới nữa tới nữa tới nữa oh, action nữa rồi action nữa rồi nhìn nè nhìn nè nhìn nè không cần không cần ơi không cần ơi cái gì thôi không cần ơi không cần ơi không cần đi ô ô ô chưa thấy chưa uh, me nó tạt nước vô mặt mình luôn <laughs> mẹ nó quăng máu vô mặt mình luôn nè <laughs> chỗ đây là chỗ đây mới mới tin ra à, là đang bắt con đây nè con này khoảng bảy tám bảy tám phao à phao cũng gần à, bốn kg rồi chín phao nước lấy, lấy, lấy cái vợ đó kéo lên cái cái dễ với máu chảy tá lại bù lù vậy không giờ phải rửa tàu không rửa gì nhà thấm vô tiếng ngắt dính nữa dính nữa dính nữa vô rồi vô nè bé lên không kịp luôn vậy Vinh ơi, vô nữa rồi vô nữa hai hai. Chi như bạn ơi. Còn còn về về về. Còn không còn không? Còn Múa múa. Thấy sức rồi, mỗi lần kéo lên tại cái này kéo lên hơn trăm mét không? Còn dính con cá này hơn hơn trăm mét kéo lên mệt lắm. Máy mà tôi ấy còn lên tới còn hả hồng nữa mà. Tại vậy hả? Máy mà hả không thì cái này chắc mú rồi, cái chì quá chắc mú rồi. Thôi mình xếp bên đây. Dạ cho cho cho, cho nằm cho nằm đi cho, cho nằm đi lo lo mình đờn lên cái đây có vũ ơi ơi vũ ơi có ôi vũ ơi vũ ơi vũ ơi còn còn còn kém là bị dính đèn để, để cho cho nằm cho nằm đi cho nằm cho nằm lâu lâu nó chạy ra cái mình giật cái là mình đàn cái miệng nó cái nó chạy à đàn đàn ra vậy này nó chạy vô rạn rồi các bạn ơi dạ, dạ, dạ. rạn vô, vô rạn là mú á mú nữa ăn xong rồi nó chạy vô rạn nó trốn á ô mình chăm mình à, câu mồi nổi chơi mẹ mình câu mồi nổi mới chăm ô bịch này mà giống gì nữa nè con cá ấy tùm lum nè cá đin hả cá sa đin cá nhiều mà sớm đối cá thủng cá rồ cá mập thôi về về về giờ để để để không để con thằng câu đây đấy con câu kia câu đi cho để cho lâu kia nó chạy ra mình kéo ờ mình đang để để kia biết năm năm hơi nó chạy ra con lấy lấy nha. Để lại để lại thôi nó nghe chạy qua. Jimmy, I got it. Vô action nữa, action nữa. Qua bên đây nó này nữa ơi cái này chắc cái này chắc lái bờ đấy quá anh đang nghĩ gì What đi you think? What đi you think? kêu đi đàng hoàng mẹ hay là dột đi xuống dưới nha con gì bự vậy con gì bự vậy ô bự quá bự quá muốn muốn muốn muốn muốn oh, no no đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ humongous muối à đâu bonita ta chuyển qua cái nó ăn liền thấy không là một chỗ không nhiều ăn còn bộ trong cái bọc uh... ta come up trong đó có hai bọc một cái bọc bánh uh, cơm một bọc ờ, để chanh để này nữa nọ nữa vô hàng Oh yeah, boy. Oh, oh. oh my goodness. Uhuh. lên móc hai cọng dây luôn à đó, nữa. hai lưỡi luôn hai lưỡi sao chạy ừ. uhuh. xin ra xin ra xin ra đẹp quá ừ. đẹp ừ. uhuh. xì xuống xì xuống che mặt quá đó <laughs> đẹp quá hết buồn ngủ rồi hết buồn ngủ rồi chú tâm ơi if you like this video make sure you share like and subscribe my channel okay thank you very much oh sorry I got you in the picture <laughs> I didn't see that you want to make sure that I cut that, <laughs> that little bit <laughs> cái đó mà đã không cắt được ra rồi oh, oh what the hell is that Guys, we are 80 miles in the Gulf of Mexico. So we maybe another 10 miles we make to Cuba. look at this, look at this, look at this, look at this guy. This guy, this guy, he's, he's almost dead, but he's already eating more bait. Yeah, look, oh look. my cooler. This is the groupers right here. And this is one, that's a grouper right there, see? There's a red snapper right behind it very, very big. So, so far you have seen a lot of action. It's not done yet. I will show you another cooler right behind me. This cooler is even more and a lot of good fish. This one down here. Wow. Big one here. See? and you haven't seen that before this one of the biggest one I caught in the very long times so far maybe you get two pounds three pounds but this kind of fish very rare and the one on the bottom you already knew that one It's the same as this one trong video này nhớ giúp chia sẻ video của mình với subscribe channel của mình ok this is David Lam he has a YouTube channel also is that Florida Fishing Adventure? Yeah, still? yes, still. Okay, Florida Fishing Adventure right here. Support him and support me. Thank you. Jimmy. look like he caught something in the beer. Uh, More action, more action. Here you go. Under the water, under the water. Under the water. Làm đây chưa? Chưa được không? Món cái món ăn từ đúng rồi. Trong ngồi gì vậy? Trong ngồi gì vậy? Hấp hấp. 50 50. 50 50. Anh group body, đừng có chơi, đừng có mua snapper man. We have enough snapper already. threw some of them back. Hopefully this is big one. This is big one. See what? what I told you? Every throw is a big action like this. See? Các bạn nhớ subscribe cho mình nha. Give me a thumb up and a like button. Cho mình xin nút like nha. Cảm ơn. Oh yeah. Cái này rồi. Kiểu này rồi chỗ nào đâu để. đi <laughs> câu này rất là mệt nhưng mà vui video này ra hy vọng là mọi người sẽ uh, xem để ủng hộ mình nha ok dân nắng nè thức sớm nè về trễ nè nhịn đói nè tá lả chứ về nhà phải xong đâu về phải edit video lên nữa mà edit coi xong ai coi chứ